Chào các bạn, hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp có hiệu là Rinnai KGE 661 FTS. Đây là nội thất bên trong của bếp đây. Bếp này còn rất là đẹp. thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có vị nướng bằng inox bên trong bếp nướng này rất đẹp mình sẽ nhắn đi ra ưu điểm của bếp ga Nhật á, so sánh với bếp ga Việt Nam bếp ga Nhật được nhập khẩu từ Nhật về sử dụng rất là bền thứ hai á là có cảm <clears throat> có cảm biến phá ga tự động đây cái cái cảm biến ờ, giống cái đầu mỗi hàng khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì chỉ khoảng chỉ ờ, sau khoảng 5 đến 7 giây cảm biến nó sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại nó <clears throat> rất là an toàn thứ ba tiếp ga nhật rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm hai thì tôi sử dụng khoảng được hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm thì tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá <clears throat> phá ra khi gió hỏi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè đây. và một bếp nướng đây. ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa đây tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa rồi cả ba bếp sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lợi còn một số nơi <clears throat> còn một số nơi bán á họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp 2 phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng dàn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chậm đáy nồi khi cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp mới phá tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì à, cho dù các bạn thử có bổi bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á ba là pin này sử dụng cho ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin nè rất là kém nên các bạn hãy tránh ga còn để khắc phục về bên đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một cục nguồn 3V cục nguồn 3V sử, sử dụng hai cho pin yeah, cái đầu chờ tôi đã gắn sẵn đây nè rồi gắn điện bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường đây đi chung với một <clears throat> đi chung với cặp nguồn 3V ấy thì à, là một cặp pin đại zin à, hay bếp về để phòng ngừa các bạn à, khi mà cúp điện á để có pin mà sử dụng thì pin này tôi tặng kèm thôi tặng kèm với một cục nguồn 3V pin này pin cũ đã qua sử dụng pin zin hay bếp về còn sử dụng cũng rất tốt đây hai bếp tôi đã tự động giảm nhỏ lửa nè bếp bên trái hai bên phải 206 độ bên trái là 257 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345S van này nó cho cái lượng tích lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại banh ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh thì à, bếp ga Nhật á, có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân à, không có mất thời gian như mà kiểu nướng truyền thống mà các bạn phải đi nhúng lửa than đây hai bếp nấu tôi à, đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi đây. bên trái biết bên phải nè công tắc thì vẫn còn đang mở thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hiện giờ giúp chúng ta thực hiện được thời gian mà ta mong muốn từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn vào cục nguồn 3 nha các bạn cắm vào sau đó các bạn cắm vào ổ điện đây, tôi sẽ chọn hai hai phút thử biết còn bếp bên phải tôi có chế độ gian xào đồ khô đây các bạn giữ qua dây thì cái đèn nó sáng đỏ lên nè thì thông thông thường ở chế độ này thông thường thì cái đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra khi các bạn chọn vào chế độ gian xào đồ khô á thì cái đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn bếp thì có nắp che chưa lửa bằng inox nè nắp che chưa lửa bằng inox á mình sợ mình xài à,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 thì liên hệ trực tiếp với anh Nam thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á cũng có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hiểu biết nội địa Nhật của chúng tôi và các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hiểu biết vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột đưa vào cắn phá đứt dây điện đây sau 2 phút hẹn giờ nè bếp đã tự động tắt lửa và phá ra tắt thì vẫn còn đang mở đây này khi nướng á các bạn cũng nên cho ít nước vào mâm hứng để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô thì à, qua thực tế khách hàng sử dụng bếp ga nội đi <coughs> bếp ga nội địa nhật trong 2 năm á cái tiền tiết kiệm ga của bếp á cũng à, bằng cái tiền các bạn mua bếp ban đầu thì à, bếp ga Nhật rất là tiết kiệm ga thì vừa rồi tôi cũng đã thử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video clip sau